Giang à, muốn à, tổ chức trung thu cho các cháu nhỏ ở trên bản Háng Tráng Lư trường mầm non này các bạn anh chị nhé trong thời gian vừa qua thì Giang có ghi hình một đoạn clip thì à, Giang có nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho điểm trường à, bản Háng Trà Lư này Háng Tráng Lư này các anh chị đó thì đầu tiên thì Giang nhận được của anh chị Lan Trần ở bên USA là 4 triệu đồng hai là của nhóm chị Mến ở bên Canada à, vừa rồi thì à, còn à, hơn một triệu à, 6 triệu 7 của à, nhóm đó để mua kẹo này các chị ở mua kẹo thì à, mình sẽ chuyển một triệu vào đây để mua kẹo và là liên hoan trung thu cùng các cháu luôn còn thừa lại số lẻ thì mình sẽ vào bản đi thăm các bản nghèo thì mình sẽ mua kẹo vào cho các cháu ba là cô nhàn là ủng hộ một triệu đồng 4 là chị Linh ở bên USA là 2 triệu 800 ngàn đồng và 5 là chị Mai bên Úc à, ủng hộ 1 triệu đồng chỗ chị Linh ở USA này đợt trước là của chị còn 500 ngàn là chị gửi thêm là 2 100 đô 2 triệu 3 đó, tổng là 2 triệu 8 đó, mình thông báo rõ là như vậy và tổng số tiền trung thu mà Giang nhận được là hiện tại là 9 triệu 800 ngàn đồng thì với số tiền này thì Giang sẽ tổ chức một cái bữa ăn vừa có chút mặn mặn và sau đó thì mình sẽ chúc uh, cái, uh, nước ngọt bánh kẹo cho các cháu uh, số tiền mà còn lại dư thì mình sẽ cố gắng để mua cho các cháu là các đồ dùng học tập uh, sinh hoạt hoặc là những cái đồ dùng gì mà trong quá trình phục vụ học tập ấy thì mình hỏi cô giáo thiếu cái gì đã và sáu là đang nhận được của anh Khuê Nguyễn đấy anh ờ, có gửi cho trường các cháu nhỏ là cái đèn lồng ấy trung thu ấy rất là đẹp luôn hôm trước mà giang cũng, cũng ghi hình một đoạn clip rồi ba anh chị nhá đấy giang thông báo là như vậy và cái vấn đề thứ hai mà giang muốn thông báo với các anh chị khán giả toàn thể mọi người biết đó là có thêm một à, cô à, huỳnh muội ở bên usa à, có gửi cho con đường tấm lòng vàng là 5 triệu đồng để mua bánh kẹo và ủng hộ bà con tiền xăng đi lại Đấy, Cũng anh chị nha rất là nhiều niềm vui luôn Đến với à, bản háng trắng lư à, Qua đây thì Giang cũng à, xin chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, các bạn anh chị mạnh thường quân trong lòng ngoài nước đã luôn luôn và quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của Giang và mong rằng trong cái thời gian tới mà Giang có điều gì sai sót về quá trình mình làm việc hay như thế nào thì mong được quý mạnh thường quân trong lòng ngoài nước cũng như là thính khán giả trên kênh của Giang để đóng góp cho giam à, hoàn thiện và tốt hơn nữa cho bản thân của mình và qua đây thì Giang cũng à, xin à, chia sẻ và tâm sự với à, các bạn anh chị biết về cái con đường tấm lòng vàng trong thời gian vừa qua thì với số lượng mà Giang nhận được cái sự đóng góp và ý kiến của các khán giả anh chị cô dì chú bác và toàn thể anh em bạn bè đóng góp Giang là nên làm con đường như thế này như thế kia và có người đóng góp là tốt có người đóng góp có thể là xấu ý kiến trái chiều thế nhưng nó luôn luôn là có hai mặt giang luôn luôn là bản thân giang cũng thế cũng không ai hoàn thiện cũng không ai làm con đường chỉnh chuẩn một trăm phần trăm cả nhưng mình làm thế nào để nó tốt nhất cho cái con đường thì với à, số lượng hiện tại mà giang đang làm là con đường là rộng một m hai có thể trên một m hai và dày là từ 10 đến 12 cm nha các anh chị nhé còn maxi thì giang cũng nhận được đóng góp của các anh chị khán giả là maxi như thế là quá tốt rồi và có nhiều người để cầm bảo là cháu cho nhiều chi tốt quá cũng không, không nên thì giang sẽ cân làm sao mà nó nó nó tốt nhất và có cũng anh chị à, khán giả đóng góp cho giang là cái đoạn cua thì nên mở rộng thì giang đã nói ở trong cái video rồi là làm từ một mét ba đến một mét rưỡi cơ hôm nào mà đoạn cua thì giang sẽ cầm thước đi đo cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người xem là độ rộng của nó bao nhiêu thì mọi người mới cảm nhận được Đấy, trên cái video thì mọi người xem mình như vậy thôi thì giang giang luôn luôn là cái đoạn cua ấy thì là nó nó tránh nhau mà nó rất là khúc uh, gấp cánh tay áo rất là nguy hiểm nên là giang cũng hiểu điều đó để hai xe tránh nhau nên là giang đã cố gắng làm bảo bà con làm rộng nó ra để hai xe làn xe có thể tránh được nhau và con đường rộng mét hai có thể hơn đấy để hơn mét hai một chút để hai làn xe máy có thể tránh nhau tại vì con đường giang đang làm là con hầu như toàn bộ là phải đi dốc nhiều nên là người xuống dốc người lên dốc rất là nguy hiểm Đấy. và có nhiều cũng có ba anh chị comment ở phía dưới cho rằng là nên vạch cái con đường và có người thì cũng không bảo nên vạch có hai cái ý kiến như vậy thì gần tương đương nhau số lượng người nên là cũng không biết là như thế nào theo đang nghĩ thì đoạn nào mình dốc quá và nó không có ánh nắng mặt trời thì mình sẽ gạch và mình sẽ làm nó rát nó đi mình không làm nụ nữa không, không, không xoa quá nhãn đánh bóng nó lên nó sẽ, sẽ, sẽ trơn trượt và mình nghĩ là qua thời gian thì nắng mưa ấy nó xối xuống thì nó nước chảy thì đá mòn thôi thì nó cũng sẽ rỗ ra thôi nó cũng sẽ, sẽ không, không không ấy đâu cũng ba chị ạ theo theo, theo giang nghĩ là như vậy đoạn nào nên vạch thì mình vạch và đoạn nào không nên vạch thì à, mình thôi cái à, đoạn đường đó nên là giang tâm sự là như vậy để à, các bạn anh chị mình kể mọi người biết và do là cái thời gian này bà con đi gặt khá là nhiều hôm qua giang cũng đi gặt cùng bà con thì giang, giang hiểu rồi rất là vất vả luôn đấy bà con ở trên này đi gặt thì tranh thủ ngày nắng thôi ít ra cũng phải hơn một tuần thì bà con mới gặt xong được thôi thì mình mới có thể tiếp tục cái con đường tấm lòng vàng và giai đoạn 1 thì ra mới làm được có một nửa thôi đấy còn rất con đường này còn khá là dài sau khi mà kết thúc giai đoạn 1 thì mình cũng có thể triển khai được giai đoạn 2 đấy, để cho mọi người tiếp tục à, làm để nối dài con đường đi và có nhiều các bác chị thắc mắc là tại sao lại con đường mang tên là tấm lòng vàng này đang cũng giải thích rồi tại vì là cái con đường này được tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là khán giả cũng cũng ủng hộ cho kênh để có thể làm được cái con đường đó thì Giang chỉ là cầu nối và làm thế nào tốt nhất cái số tiền mà mạnh thường quân đã ủng hộ đấy mình làm không cần nó kéo dài như này mà miễn là mình làm nó chắc mà nó bền để có thể là sử dụng lâu dài mà đấy gửi bằng cả cái tấm lòng của mình thì đó thì giang muốn đặt con đường như vậy và còn có rất là nhiều cái đoạn mà nó khó đi mà cái đoạn còn chưa có cầu cơ cầu phà để các cháu đi học cũng rất là nhiều ra muốn làm là là là ừ, cho các cháu để đi học mà cũng chưa có thời gian và cái nữa thì à, Giang cũng muốn à, chia sẻ tâm sự với à, các bạn anh chị luôn trong cái thời gian vừa rồi thì Giang cũng có nhận tiền của của bạn anh chị mạnh thường quân trong vòng ngoài nước còn cái quỹ mình còn chưa sử dụng đến nữa cơ đấy và giang cũng phải thông báo uh, hàng ngày cho mọi người cùng biết và mọi người cùng xem đấy và có những cái bạn anh chị thắc mắc là là đường này của nhà nước hỗ trợ si này nếu lúc đang trả lời khán giả rất là khó khăn để thật sự là nếu mà của nhà nước làm thì giang không, không động đả đến được Đấy, giang chỉ đi kêu gọi bằng cái um, cái câu nối của mình bằng cái kênh của mình thôi và cái tiền thì mình phải làm rõ ràng và rành mạch để cho mọi người là cùng xem và biết thì sau đây thì giang sẽ quay lại qua một cái quyển sổ mà mình đã ghi cái tên những mạnh thường quân cũng như gia đình đang ủng hộ và số tiền còn dư như thế nào thì, à, để cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người xem đây à, quý các bạn anh chị nhé thì à, Giang cũng à, ghi rất là rõ ràng và chi tiết rành mạch đấy là cái danh sách mạnh thường quân ủng hộ con đường mang tên tấm lòng vàng đấy ba anh chị nhé hiện tại thì danh sách Giang đang nhận tổng đến 27 mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ con đường có à, cứ có ba anh chị thì ủng hộ lần thứ hai luôn mình đã đi kể cả số tiền mình uh, ghi rất là chi tiết ở đây đó, cô ba anh chị nha đây là ờ, số tiền mình ghi rất là chi tiết bao nhiêu tiền này bao nhiêu tiền và tên bên này đó, những cái dấu mặc thì ờ, mình ghi là ở bên nước nào các cô ờ, có thể là có người giấu tên nhé cô ba anh chị nhé đấy mọi người là cũng không muốn cho để biết tên ấy đấy là danh sách con đường tấm lòng vàng đó còn bên này thì Giang đã ghi là chi mua vật liệu để làm đường nhé quý bác anh chị nhá mình có ghi vào ngày tháng nào mà mình lấy này phải tối về là mình mình phải ờ, soát lại mà mình mua vật liệu tối về mình phải ghi vào sổ quý bác anh chị ạ đó có cái biên lai like thì mình cũng giữ lại đó quý bác anh chị nhá ngày này ngày tháng này giờ mình lấy sỏi này cát này lấy thêm cái này kia này là cả ngày hôm đó và tiền xăng này đấy chứ không phải ngày nào mình cũng lấy có ngày mình không lấy ấy đó tiền mình đã, đã ghi lại khi nào mà hoàn thành đợt 1 thì mình sẽ thông báo là con đường hết bao nhiêu tiền đó. và còn lại bao nhiêu để mình có thể là tiếp tục cái giai đoạn 2 Đấy, để quay lại cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết thì mình ghi ờ, ngày tháng giờ đồng hoàng ấy đây còn đây là cái tiền thừa của quỹ mồ côi đây còn ghi tên đầy đủ luôn là của chú Điền Vũ này đó chị Mai Ngọc này nhóm chị Mến này đấy rằng còn chưa đi được đây này đấy. là quý trẻ mồ côi rồi chú Điền Vũ này đang đang giúp cho chỗ cháu Phà và cháu Nu đấy, số tiền này trồng lợn nữa mình đi bắt lợn thì mình sẽ trừ hết bao nhiêu bao nhiêu để mình uh, ghi lại là còn bao nhiêu đó đây là tiền trung thu của các cháu mồ côi Lúc nãy mà Giang đã đọc rồi nhé Của ba chị nhé Đủ là 9 triệu 800 ngàn đồng Đấy, tên của mọi người thì à, Giang rất ghi rất rõ ràng đây rồi Mỗi một trang một tờ là một hoàn cảnh một hộ gia đình hay là một tập thể đây là tiền à, ủng hộ mà sáu mẹ con à, chồng vừa mất vừa rồi ở bên sùng đô đây đấy tiền uh, cô gửi mà Giang đã mua gạo mắm muối này mì tôm này hết 500 này còn dư lại của gia đình là 4 triệu 7 đấy mà người mẹ trẻ này đi làm cũng chưa về đâu các anh chị nhá đi làm là đi làm thuê ấy nên là chưa về được thì số tiền dư còn lại của gia đình thì Giang cũng thể chưa thể trao à, lại cho sáu mẹ con người mẹ được và trao hàng xóm thì mình không thể tin tưởng được đó mình khi nào mà người mẹ về thì Giang sẽ cố gắng xuống để trao còn đây là tiền ủng hộ chỗ ờ, cháu trạm bị liệt chân nhá, ở xã nạm 10 mà đang đang chuẩn bị là làm à, sửa lại căn nhà ấy thì chỗ cái cái ờ, mạnh thường quân thứ năm này là của cô Phước ở bên Ueda thì có gửi qua web từng union nhưng mà Giang chưa lấy được và số tiền là 4 triệu Giang chưa có thời gian để để ngân hàng vẫn cứ ghi vào đây để khi có thời gian rảnh thì mình sẽ ra ngân hàng để để lấy nhé các bạn chị ạ đó vì ờ, rất là đầy đủ luôn chi tiết đó <clears throat> thế mình ờ, cũng xin thông báo lại cho các bạn chị biết là như vậy tiền ủng hộ ờ, bao nhiêu và dư như thế nào à, quỹ bằng dư như thế nào của các cô à, các anh các chị các bác và tiền mình lấy vật liệu để cái làm đường này <clears throat> đấy các anh chị nhá đầy đủ hết luôn thì hiện tại thì Giang cũng bảo là Giang đang à, đứng ở điểm trường mầm non háng trắng lư à, chiều tối nay thì Giang sẽ cố gắng là kết hợp với à, cả các cô và mọi người ở đây tổ chức cho các cháu nhỏ có một cái đêm trung thu à, ăn Tết thật là vui nhất và đầm ấm nhất trong uh, suốt bao nhiêu năm qua mà mà, mà bản háng trắng lư là các cháu cũng chưa được được được Ờ, cảm nhận biết trung thu nó như thế nào lớn như thế nào đấy thì qua đây thì giang cũng à, xin chúc các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là luôn luôn à, mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt thành công hơn trong cuộc sống và các bạn anh chị nào mà thấy video của Giang hay thì mọi người hãy cho Giang một cái đăng ký, một cái chia sẻ để ủng hộ kênh và mong rằng là trong thời gian tới thì à, thì các bạn chị mạnh thường quân nào mà muốn ủng hộ uh, giúp đỡ đồng bào những hoàn cảnh khó khăn có thể liên lạc cho bản thân uh, Giang để đến uh, giúp gia đình và trao những món quà ý nghĩa của tất cả mọi người đã tin tưởng và bàn giao cho Giang ấy thì hiện tại thì cô giáo đang dạy học rồi thì đến tầm 4 năm được chiều mình mới tổ chức được chưa anh chị nhá có lẽ là Giang cũng uh, xin phép là khép lại cái video của Giang là buổi sáng ngày hôm nay đây thì Giang vâng, xin hẹn với các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo vào buổi chiều tối ngày hôm nay à, mình sẽ tổ chức trung thu cho các cháu nắng thì rất là đẹp đấy nhưng mà do bà con là đi gặt hết rồi mà cũng không ai làm đường nữa <laughs> thì để hẹn các bạn anh chị là dịp tới và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo